cả mình mông là trái tim của người như mặt trời chân lý như đóa hoa tình thương cho tuổi trẻ noi gương cùng sống đời cao thượng cùng hướng về thiên đường ôi đẹp đời yêu sáng tươi ngày mai linh hồn tìm cho tôi mọi cái nhưng cho đời mong ước thật cao vời lưu truyền lại nơi chân trời xuân ơi thân lòng yêu